loài hoa ngàn năm tuổi dưới địa phủ thức tỉnh nhân thế về ái tình dưới chốn địa phủ u tịch có một loài hoa kỳ lạ đỏ thắm như máu mọc kín hai bên bờ vong xuyên một ngàn năm hoa mới nở và một ngàn năm hoa mới tàn khi hoa nở thì lá sẽ tàn chờ khi lá ra đời thì hoa không còn nữa chỉ nhìn thấy hoa mà không thể thấy lá khi thấy lá rồi lại chẳng thể gặp hoa hoa và lá dẫu cùng chung một rễ nhưng vĩnh viễn lại chẳng thể gặp nhau nhớ nhớ thương thương mà lỡ dở đời đời truyền thuyết một loài hoa chung tình xưa có một đôi nam nữ theo luật thiên đình họ không được phép gặp gỡ một ngày cả hai đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau chàng là một nam tử hào hoa anh tuấn con nàng lại là một nhi nữ đẹp tựa tiên sa cả hai vừa gặp đã quen thân quyến luyến không xa rời nguyện ước hẹn ở bên nhau đến kiếp kiếp đời đời nhưng vì đã phạm luật trời họ bị đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây lá xanh hoa đỏ đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn có điều, loài hoa này rất đặc biệt, có hoa thì không thấy lá, mà có lá lại chẳng thể thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp mặt. Một ngày, Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Phật vừa liếc nhìn đã thấu tỏ được huyền cơ trong đó. Quả thật là bỉ ngạn hoa khai nhất thiên niên lạc nhất thiên niên hoa diệp vĩnh bất tương kiến tình bất vi nhân quả duyên chúa định sinh tử bỉ ngàn hoa một nghìn năm nở một nghìn năm tàn hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau tinh không phi nhân quả duyên đã định tử sinh đức phật xót thương bèn quyết định mang hoa về miền cực lạc nhưng vì cực lạc là phật quốc là thế giới thanh tịnh và thuần khiết nên tất cả những gì là tình si nhung nhớ ưu sầu đau khổ đều không được phép tiến nhập vào miền tịnh thổ những thứ xúc cảm con người ấy đều phải rời khỏi hoa kết thành một màu đỏ rực lửa rồi rơi xuống sông vong xuyên bởi vậy khi về đến cực lạc đóa hoa trong tay phật đã biến thành một màu trắng tinh khiết không còn nhuốm bụi trần. Đức Phật bèn gọi nó là mạng Đà La Hoa, hoa của cõi Phật, cũng chính là một loại hoa bỉ ngạn. Lại nói về màu đỏ rực lửa, lúc ấy Bồ Tát Địa Tạng Thần Thông Quảng Đại đã biết rằng nghiệp duyên của hoa mạng Đà La hiện đang nằm dưới sông Vong Xuyên. Ngài bèn đến bên bờ sông, ném xuống một hạt giống, chỉ trong chốc lát một đóa hoa đỏ tươi bay ra khỏi mặt nước bồ tát đón lấy hoa và nói ngươi đã thoát thân trở về miền cực lạc sao còn đem nỗi hận tình si để lại nơi khổ ải vô biên này chứ vậy thì ngươi hãy ở đây làm sứ giả tiếp dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi cực lạc đã có mạng đà la hoa rồi vậy ta sẽ gọi ngươi là mạng châu sa hoa vậy từ đó có hai loài hoa bỉ ngạn một loại trắng ngân tinh khiết một loại lại rực rỡ hoa lệ một loại gợi nhớ gợi thương chia ly đau khổ một loại lại vô dục vô cầu vô khổ vô bi một loại trầm luân trong nỗi sầu nhân thế một loại lại thẳng thẳng đảng đảng nơi phật quốc thanh cao loài hoa thức tỉnh thế nhân về ái tình ứng với hoa mạng Đà La miền cực lạc và hoa mạng châu sa bên bờ sông Vong Xuyên là hai thứ hoa biển ngạn sinh trưởng ở cõi thế gian. Hoa giống như lời nhắc nhở với thế nhân, ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt. Trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc mà càng thêm đau khổ, vì có người mê đắm trong tình nên cần phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi bởi vậy khi nhắc đến biển ngàn hoa người ta còn kể lại câu chuyện rằng ngày ấy trên dương thế có một đôi uyên ương tình thâm nghĩa nặng họ đã phải trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày chàng trai đi làm ăn xa đã bất hạnh gặp nạn phải bỏ mạng nơi đất khách quê trời linh hồn của chàng trai đi đến bên bờ sông vong xuyên bước trên con đường đỏ rực hoa bỉ ngạn mà không khỏi nhớ thương về người vợ chốn dương gian ta không muốn luân hồi ta phải về với thê tử của ta nàng vẫn đang đợi chờ ta trở về chàng trai đến trước mặt mạnh bạc nhận được bác anh quên lãng anh hỏi mạnh bạc thế gian muôn màu muôn vẻ ý họa tình thơ cớ sao lại bắt tôi phải quên hết chuyện tình cảm xưa cũ Mạnh bà chỉ mỉm cười không nói, khiến chàng trai càng thêm chua xót. Anh tự nhủ với lòng mình, dù phải uống thứ nước vong tình này thì ta vẫn không muốn quên. Sau khi chuyển sinh, ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Nương tử của chàng trai khi hay tin gái chết của chồng đã nhiều lần tìm cách quyên sinh, nhưng lần nào cũng được người nhà cứu sống lại. Bởi vậy cô nguyện sẽ thủ tiết cả đời. Cứ như vậy, Cô dựa vào vì cầu vá để sinh nhai và ngày đêm hương khói thờ chồng. Còn chàng trai kia cũng chuyển sinh vào một gia đình nọ, cách ngôi nhà cũ của cậu không xa, năm tháng cứ thế trôi qua. Nháy mắt một cái đã thấm thoát 20 năm, cậu trở thành một trang nam nhi tuấn tú. Một ngày đi qua ngôi nhà cũ của mình, cậu bỗng thấy một cảm giác thân quen khó tả. Chàng trai liền dừng lại trầm ngâm suy nghĩ. Bất giác đôi mắt hướng về phía khung cửa sổ, thấy một quả phụ đang ngồi khâu vá. Cậu không biết đó chính là người vợ hiền thảo của mình trong tiền kiếp, chỉ thấy có điều gì đó kỳ lạ mà cậu không sao lý giải được. Rồi cậu lại bước đi, và ngay trong thoáng ngắn ngủi ấy, quả phụ bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ. Dẫu tướng mạo của chàng đã khác xưa, nhưng quả phụ vừa nhìn thấy liền hiểu ra tất cả. Cô nước mắt tuôn rơi, run rẩy không nói nên lời. Chàng đã trở lại rồi. Sau đó, quả phụ vì nỗi nhớ thương chồng mà lâm bệnh qua đời. Khi đi xuống dưới hoàng tuyền, cô qua cầu Nại Hà và đến cạnh Vọng Hương Đài gặp Mạnh Bà. Đến nơi quả phụ liền hỏi, Lão bà bà, có phải trước đây có một nam tử từng nói với bà rằng chàng sẽ không quên tôi, sau khi luân hồi sẽ nhất định tìm tôi phải không? Mạnh bà gật đầu khiến quả phụ càng thêm đau buồn. Chàng đã đến vì sao lại không nhận ra ta không nói với ta một lời mạnh bà thấy quả phụ chưa dứt được trần duyên bèn nói duyên phận của hai người đã hết chia ly cũng là lẽ đương nhiên nhưng thấy cô không đành lòng ta sẽ cho cô được gặp lại anh ta lần nữa tuy nhiên cô sẽ phải ở đây chịu khổ 20 năm rồi mới được chuyển sinh vào kiếp sống tiếp cô có nguyện ý không Thế là cô được mạnh bà giao cho việc nhổ cỏ bên bờ hoa bỉ ngạn. Kỳ thực ở đó không hề có cỏ, nhưng trong mắt cô luôn nhìn thấy cỏ dại. Và vì thế mà cô cứ nhổ mãi, nhổ mãi, vĩnh viễn cũng không hết được. 20 năm sau, mạnh bà đưa cô đến trước cửa luân hồi và dặn rằng Cô hãy đứng ở đây đợi một chút, người cô chờ 20 năm sắp đến rồi. Cô gái đứng đó như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. 20 năm qua, nỗi dày vò khắc khoải như thấu tận tâm can. Cô đã phải chịu đựng biết bao đau khổ chỉ để chờ đến phút giây này gặp lại người chồng mà cô vẫn hằng mong mỏi. Cuối cùng chàng cũng đến, nước mắt cô lã chả tuôn rơi. Nhưng người mà cô đã dành cả 20 năm đằng đẵng dưới âm gian – để chờ đợi lại tỏ ra thờ ơ lãnh đạm cô không thể chịu được nữa bèn níu tay chàng chàng đã quên ta rồi sao chàng trai vẫn dương nhìn cô như nhìn một người xa lạ anh đón chén canh vong tình của mạnh bà và uống cạn rồi anh bước vào cửa luân hồi ái tình là chi đây đau khổ cả một đời nhung nhớ cả một đời lưu luyến cả một đời chẳng phải cuối cùng rồi cũng theo chén canh mạnh bà mà tan vào hư vô hay sao tình ái cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn kia mỹ lệ kiều diễm đấy nhưng chóng tan có hoa có lá đấy nhưng vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa có độc cho nên ái tình cũng là một thứ độc dược khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ dây dứt cả một đời Người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa nơi địa phủ. Cho nên những ai không thể bước qua được ái tình sẽ chỉ khiến tâm hồn chôn vùi trong dĩ vãng. Người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa rực lửa, cho nên tình ái mới khiến người ta say đắm nồng nàn. Chẳng phải người đời vẫn hay nói tình yêu rực lửa, tình yêu cháy bỏng đó sao? Nhưng thiên tình sử nào cuối cùng rồi cũng trái ngang. Người ta nói nhiều về ý nghĩa của hoa bỉ ngạn. Ở Nhật Bản là hoa hồi ức đau thương. Ở Triều Tiên là hoa nhung nhớ. Ở Trung Quốc là hoa ưu mỹ thuần khiết. Nhưng trên tất cả, đây là loài hoa cảnh tỉnh thế nhân về ảo ảnh của ái tình. Hai chữ ái tình thật cay đắng, xưa nay người khóc vì nó đã quá nhiều. Tìm kiếm một cảm giác ngọt ngào, nhưng tìm được người tri kỷ một trái tim biết yêu thương – thực là rất khó. Người đời sở dĩ đau khổ vì tình chính là bởi quên không được, buồn không được, cầu cũng chẳng được. Trong tình yêu, con người quả thật ích kỷ, luôn muốn được đối phương đền đáp ân tình, luôn muốn được nỗ lực của mình phải thành tựu hạnh phúc. Ấy thế mà cuộc đời này vẫn thật lắm nghịch cảnh, lắm sự chia lia, lắm sinh tử ly biệt. Duyên phận trong đời không dễ nắm bắt hợp tan tan hợp đều có nguyên do cớ chi lòng người còn mãi chưa buông được phải chăng vì kiếp này kiếp trước có duyên chi vui phen sum họp khổ biệt ly trăm năm gối mộng say rồi tỉnh chợt thấy trần ai chẳng vị gì